Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Những ngày vừa qua phải nói là những ngày cao điểm của đại dịch Covid-19 tại Hà Nội. Nhưng trong tâm thế thích ứng với đại dịch, chúng ta đã có những giải pháp tốt để rất nhiều công trình kịp tiến độ. Trong đó có dự án đường vành đai 2 đoạn từ ngã tư sở đến cầu Vĩnh Tùy. Đây là một trong những đoạn tuyến trọng điểm của Hà Nội nhiều năm qua đã rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.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 với quyết tâm thông xe vào cuối năm 2022, tập đoàn Vingroup, nhà đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 2 trên cao, đã và đang huy động phương tiện, nhân lực thi công tăng ca, ứng dụng khoa học công nghệ để đẩy nhanh tiến độ thi công, với phương châm làm xong đến đâu có thể nghiệm thu đến đó. Qua đó, sớm hoàn thiện dự án. Đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần dưới thấp, đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Vọng, theo đúng cam kết với thành phố Hà Nội ngay từ sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Hơn 400 kỹ sư, công nhân đã khẩn trương ra quân trên công trường đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Vọng. Để bảo đảm tiến độ cũng như an toàn trên công trường, công nhân được chia thành nhiều ca làm việc liên tục. Đến thời điểm này, gói thầu XL01, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến chợ Mơ đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc. Công việc còn lại như lắp đặt lan can, giường chống ổn đang được tập trung thi công để có thể hoàn thành vào ngày 20 tháng 4. Với gói thầu XL02, đoạn trên cao từ chợ mơ đến ngã tư vọng, toàn bộ kết cấu phần dưới đã hoàn thành. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ. Với mốc thông xe kỹ thuật toàn tuyến dự kiến vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Một trong những hạng mục phức tạp nhất, quyết định đến tiến độ chung của toàn dự án là đoạn cầu cạn vượt qua nút ngã tử vọng với chiều dài 90m, chiều cao 28m. Cầu vượt tại nút giao ngã tư vọng được coi là cầu vượt cạn có chiều cao và độ dài lớn nhất tại nội đô, cao hơn gấp 1,5 lần so với các trụ cầu bình thường khác của dự án. Để đảm bảo không ảnh hưởng đến dự án đường sắt đô thị Yên Viên, Ngọc Hồi sẽ triển khai sau này. Nhịp cầu với chiều dài 90m này có tổng khối lượng khoảng hơn 900 tấn bê tông, với đoạn này, khó nhất là phải vừa thi công trên cao, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông bên dưới. Đoạn cầu này có 3 mối nối thì cuối tháng 2 năm 2022 đã hợp long mối đầu tiên. Mối cuối cùng dự kiến sẽ hợp long vào ngày 25 tháng 3. Hiện tiến độ và chất lượng vẫn đang được kiểm soát tốt. Đoạn trên cao vượt ngã tư vọng hoàn thành sẽ nối với các đoạn trên cao từ ngã tư vọng đến ngã tư sở. Đoạn tuyến này đã được thông xe từ tháng 11 năm 2020. Cùng với đó, đoạn dưới thấp Vĩnh Tuy chợ mơ ngã tư vọng, dài 3 km cũng đang được thi công đồng bộ. Về việc kiểm soát tiến độ, chất lượng của dự án giao thông trọng điểm này, chủ đầu tư cũng đã huy động máy móc, nhân lực tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để không chỉ rút ngắn tiến độ, mà còn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, làm xong đến đâu nghiệm thu đến đó. Theo tính toán, dự án có thể vượt tiến độ khoảng hơn 10 tháng so với yêu cầu của thành phố. Cũng theo một lãnh đạo của Vingroup, phần đường trên cao được thi công với công nghệ cầu bê tông cốt thép trên đà giáo di động. Các tiêu chuẩn kỹ thuật đúc dầm được đảm bảo ở mức tốt nhất bằng hệ thống quan trắc hoạt động liên tục. Đặc biệt ở dự án này, ngoài các định mức chỉ tiêu quy định, Vingroup còn bổ sung quy trình kỹ thuật thử tải gần như 100% để bảo đảm an toàn nhất cho tuyến đường khi đưa vào khai thác. Đoạn trên cao hoàn thành đến đâu thì đoạn dưới thấp cũng sẽ thi công cuốn chiều đến đó để hoàn thành toàn bộ dự án và bàn giao cho thành phố Hà Nội trong năm 2023. thành phố Hà Nội cũng đánh giá cao những nỗ lực của nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu trong việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy nhanh tiến độ thi công. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cũng đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án triển khai thuận lợi. Tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở có tổng vốn khoảng 9.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Đây là đoạn cuối cùng để khép kín đường vành đai 2. Đặc biệt, đây là dự án do Vingroup làm chủ đầu tư. Đoạn tuyến vành đai 2 trên cao dài trên 5 km. Điểm đầu tiếp giáp với phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối giáp với nút giao ngã tư sở, phía đường Trường Trình. Mặt cắt ngang đường trên cao 19m và cầu dẫn là 7m. Các nhánh cầu dẫn kết nối với các tuyến đường bên dưới tại cầu Vĩnh Tuy, nút giao ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km. Điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao ngã tư Vọng. Khi hoàn thành, tuyến đường Minh Khai sẽ được mở rộng thành 53,5 đến 63,5m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vỉa hè mỗi bên rộng 4 đến 6 m giải phân cách giữa rộng 4m sẽ dùng làm nơi bố trí trụ đường vành đai hai trên cao. Dự án được khởi công ngày 22 tháng 4 năm 2018. Đến tháng 11 năm 2020 đã thông xe gần 2 km, đoạn trên cao, ngã tư sở, ngã tư vọng dự kiến thông xe kỹ thuật toàn tuyến là năm 2022, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2023. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã đề xuất thành phố nghiên cứu phương án đầu tư hoàn thiện tuyến đường vành đai 2, đoạn ngã tư sở cầu giấy